đây những cái bánh bao gia công tự làm nhìn chả lắm tưởng gọi là kỹ năng như nào với kỹ, kỹ năng này ngon thua các bạn không ăn à? bánh bao bánh bao như này ăn uống gì ăn uống gì lượn gì ở nhà không có khái niệm lượn nó gì cả các bạn nhìn chán không cái bao này nhìn còn được được tí này đít nó còn không bị hở này đấy cái bao này còn cạn cái bao này chán không nhìn bề ngoài rất là đẹp vuông Tốc. tròn ve ve u trời vảnh đít lên cái nhìn chán luôn đó thủng lỗ này lỗ kia chán nghĩ là chán đây như này nghĩ cũng chán này bánh bao dê đít thở đen xì này vạch ra cái này đen xì luôn lát nữa luộc xong mới u trời ơi còn đây tác giả của một loạt bánh bao nha các bạn nhé kéo xuống được kìa dạ Xin chào các bạn Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cán một để làm bánh bao Theo dõi mình nhé nhân hay to các bạn nhé chào các bạn hôm nay xin chào các cháu hôm nay bà cần thì nước này cho con cho món bánh bao siêu to siêu khổng lồ đây là bánh bao thịt quả của bà và nó đang hấp trong trong nó bốn con kim bạch để đánh ra sữa đấy còn như này và lên đáy một xíu ba lần đầu tiên ngon xin chào hôm nay thì là cái ba của ông Hưng Vlog nó khác ngọt này và Tân Vlog mình như này các bạn nhé cắn cắn của bạn như này ok bánh như này Ô, tôi tưởng mẹ nói chuyện. Có mẹ à, đi pha sữa cho cháu. Cháu đã đòi ngủ. rồi. Chưa đây không ngủ. từ Hưng rồi Con để cái điện thoại con này nhỡ không may đổ làm nào Được Ô, nhìn thấy nó thẳng hoài Thế phát tội chú đừng. ngủ mà nên là lội nhanh ra cạnh chú bên kia cái này ôi cái này cầm vỡ bây giờ vỡ để nguyên đấy để cho miếng bột này cầm miếng bột này trước love bắt đầu đường đường hỏi chú Hưng dạ bác bác Loan đường hỏi chú Hưng hỏi gì chú không phải gì con lần bên này đi cái phễu bên này dưới bác ngoài là đang đang làm gì nhỉ à, à chắc bác hỏi chú chơi bao tờ chú đi cháu ở nhà vài này. được bác bảo làm gì chỗ này thừa nhiều quá Mẹ này cứ làm để cái em Cái gì? Mấy cái uh, cái bánh của mẹ kê bánh này chiều nay mới không bảo gì nhưng mà lấy một bánh cho cô bay ở trong tủ không nói nặng cứ hôm chị anh thì ăn nhưng đang vẫn ở đấy chứ ai ăn đâu ông gì thùy gì bảo mang đi thì lại quên cái nhát to kìa bình thường thôi yeah rất đẹp Nam. vừa, này. quá cái này béo quá cái này to quá này, này. thừa này ăn gần bỏ thôi anh nào hơn vậy anh ơi anh cắn được vừa một này to quá đấy hơn anh nghĩ thế không được đâu một to quá to quá thừa đây này thừa cái này một cái ăn này chán chết quấn cho con vào nhìn nó mới đẹp ai chẳng biết nhưng mà anh nghĩ vấn đề anh để thừa một nhiều quá mà đang đang lên nở đây xem anh cắn một vừa tầm miếng to lên to này thì cần một to chứ

rất nào bánh bao nhân thịt người u tai nạn nghề nghiệp từ đầu này được làm từ bột mì bột lợ với gì cement sữa sữa ít nữa bởi vì nó một loại sữa và men em cũng đâu rồi mẹ ăn cục bột á ừ. ỉm nó đứng mặn trong nhà ông đây con năm mốt năm hấp này nó ăn cái từ giờ nó chắc thì nó đã được nó đưa cầm ra nó bảo nó nặng với ông bà đậu sen nào nặng đi ờ, gì con đi hấp thể sao không đủ lúc hai mẹ không một mẻ hết con nó đâu nở vâng. xếp làm hai hàng được mà nồi cơm điện thì xếp làm hai hàng được thì trời ơi để bà hương cũng mà chờ vậy xếp làm hai hàng cho lở to lắm to hai hàng thêm lấy chó làm vấn đề nè xếp sống với nhau làm sao được nó lở làm sao được là lương đấy là không bỏ chi còn gì mà chia cứ lấy về rồi ai hỏi hấp gì lấy về phải sôi thôi siêu to siêu khủng long anh em đây là bánh bao thành quả à thơm vỏ khá là dai kiểu gì cây này không không vỡ siêu to siêu to vỡ thì gì chắc trăm trăm trăm sẽ có vỡ siêu mềm này vứt đi hết rồi siêu mềm nó không mang lại đấy nó vẫn cầm ra không cầm nghe lấy cho con cả cái sau nha cái cái cái hất đằng sau nhà ô anh đừng có làm với dân nữa siêu vỡ ai à, bảo anh để kẻ ra này đi bao anh lại kinh ngông anh ngồi bên đây xong anh, từ anh nhỏ từ bánh nhỏ anh bánh dày bánh nhỏ đây này đấy nó vỡ anh nhìn vào anh đừng làm đấy cái này anh bóc bè nó làm nó vỡ này đây này mình vỡ đâu từ nãy nó đang anh đang nghĩ cái nghĩ cho tay nó đang này sẽ chìm gì <laughs> cái này được không anh này anh nhìn anh gà anh vỡ vỡ tắt kìa mẹ mẹ tôi kìa ui mày nói cái gì nữa đi vào đi từ từ cái này được không ạ không sạch ở trong hộp mà sạch được ở trong hộp bánh mà cái cái gì đấy con tiếng làm sao rồi bốc cái bánh méo không chịu này nam nam nở thì nó cấp không phải không phải để trong đấy cái tấm đang làm cho con ngô chỗ hấp thì đã không có đéo ngon lắm siêu ngon Vô nàng cái này mục từ đấy ờ, đổ Anh làm đi Xin lỗi Xin lỗi gì Anh làm gì à? là này gập nó vỡ để cái này đúng rồi nó nở từ dưới lên trên dính cái hấp chiều nay mày bỏ đâu mày để đâu mà anh đừng có bóc tiệt nó ra này nữa đi sau nhà tắm á hả ờ. nhìn xin chào mọi người đến với sản phẩm của mình này chồng mông vào còn con đẹp không siêu đẹp không cái này chắc chắn là anh gọi chưa tròn chưa nhầm Không, đấy, đấy là thế rồi, cái thời này nó thoát chết. Nghe không? Để phát rồi. Hồi nào để em kẹo nó Khó khổ Này thì bao nhiêu hấp này cho ra xong rồi hành nhiên nấu bầu trong hang làm làm cho hoai không làm được thì lượn nhá một tự nhiên công đoạn đang hấp bằng uh, ờ, ngược cơm điện sau khoảng bao nhiêu phút tác giả khoảng 30 phút nữa các bạn nhé 3 phút nữa sẽ có sản phẩm thử các thử sản phẩm của là bánh bao đây những cái bánh bao gia công tự làm nhìn chả lắm tưởng gọi là kỹ năng như nào với kỹ, kỹ năng này ngon thua các bạn hỏng ăn à? bánh bao bánh bao như này ăn uống gì ăn uống gì lượn dề ở nhà không có khái niệm lượn nó thì cả các bạn nhìn chán không bánh bao này nhìn còn được được tí này đít nó còn không bị hở này Đấy. bánh bao này còn cạn bánh bao này chán không nhìn bề ngoài rất là đẹp vuông Đốc. tròn ve ve u trời vảnh đít lên cái nhìn chán luôn đó thủng lỗ này lỗ kia chán nghĩ là chán đây như này nghĩ cũng chán này bánh bao gì đít thở đen xì này vạch ra cái này đen xì luôn nát nữa luộc xong mới u trời ôi còn đây tác giả của luật bánh bao nha các bạn nhé kéo xuống được kìa dạ